សួស្តីបងប្អូនអរគ្នាហ្នឹងហើយថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀប upload file ចូលក្នុង Drive យើង upload file យើងមានច្រើនរបៀបមានចុចដែលញូនេះចុចញូមកមានគេមានឲ្យ upload file upload folder folder នៅក្នុងកុំព្យូទ័រយើងណានៅឧទាហរណ៍ខ្ញុំ upload file អានេះមួយនេះ cũng upload này upload hai nhà thấy có thể áp upload folder the folder folder upload and the folder này folder nè Нет, đời, Ê, mấy nghiền, pha nhưng mà dợt mà nhỉ? Đấy, rồi mình, mình thì mỗi tiền nhưng nhưng mà cho chất chắn là những chất tiên cho pha vô pha này pha trắng nhưng tiên vô chỗ cho pha đi tiên vô chỗ đấy វាចូលចូលផ្សុកហ្មងនេះវាចូលផ្សុកឃើញទេបាទវីដេអូខ្ញុំចេញតែប៉ុណ្្នឹងឯងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ